được không SGO bật đèn lên cho sáng nè đây bây giờ đèn là chất về kho nè mọi người đấy kho đấy bên ngoài shop đang tiếp một em uh, ca sĩ tương lai à, của nhóm nhạc độc quyền Nhật Bản SGO48 em cao cao chân dài á mua cây đàn à, nhiêu ta đàn màu trắng lựa đàn cho em nha trời ơi mốt em ủng hộ thôi bây giờ mình lên nghỉ ngơi mọi người ạ à. sáng giờ mình làm việc à, để cho mấy anh em bán đàn tiếp giờ mình lên mạng mình coi em ấy chắc đẹp gái dữ lắm